server hero mc đấy các bạn ơi tự nhiên mình quên mất mình đang chơi trong server hero mc các bạn ạ à. <laughs> ok thì hôm nay nè các bạn thấy ai kế bên mình không xin giới thiệu bạn đó chính là anh siro xấu trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh server hero trai MC. ơi siro đẹp trai thứ nhì thế giới điện ảnh marvel uh, ờ, server hero mc trời đúng rồi anh đẹp trai thứ nhì thôi em mới đẹp trai nhất nè đó bạn thấy nè à? đúng rồi cái khuôn mặt của mình với khuôn mặt siro trong minecraft bạn nhìn thấy ai đẹp trai hơn tất nhiên là mình rồi mắt mình to tròn đẹp như thế này mà ok <laughs> rồi ok bạn ơi hôm nay nè bạn biết lý do vì sao hôm nay chỉ có mỗi mình với anh siro không đấy là do bạn trong một cái trận gọi là à, gọi là cuộc thi ai là say ai là người say nhanh nhất ở trên kênh mình đó chắc chắc mấy bạn cũng có xem video quá rồi đúng không ừ. thì mình có một trận mình say thi say và có thiếu anh siro và mình đã giành được top 1 và rất là nhiều bạn bảo mình là nếu như mà có anh siro thì còn lâu anh mới giành được top 1 ôi xin lỗi nha lần trước mình đã thắng rô một lần rồi mấy bạn nói vậy là sai rồi mình thắng rô một lần rồi nha nhưng mà không sao nếu như bạn muốn muốn mình thách đấu với siro thì ok lần này mình sẽ mời rô vô thi đấu với mình thêm một lần nữa nha bạn nha nếu như lần này mình thắng rô nữa thì coi như mình là người xây đỉnh nhất còn nếu như lần này Rô thắng mình thì coi như hòa Trận sau bọn mình sẽ thi đấu với nhau tiếp nha Ok Còn bây giờ thì trước khi À không thì trước trước khi gì nữa À giờ, giờ vào xây luôn hai Đô ha Cái gì vậy Rồi Bruh. Rồi chiếu khởi động tay cái vô bill cho nó hợp lý Cái gì vậy? Ông đang làm gì vậy? Hỏi tôi mệt ông quá khởi động tay Đẹp <laughs> cô Vô hỏi nào Rồi ok bạn ơi Bây giờ là mình với anh Siro đã vào phòng gọi là ai là người xây nhanh nhất rồi nè Bây giờ mình với Siro sẽ solo nha các bạn nha Hey, mấy bạn Ui, kêu 6 là... người, 6 người. Mấy bạn kêu là mình xây gà hơn anh Siro đúng không? Vậy để xem coi ai thắng nè. Ok, ủa cái gì đây? Trời Phong là đối thủ hơi bị đáng gờm đó nha. Mấy bạn cứ kinh thường Phong hoài. Ủa cái cái này là mình xây vậy? Nhìn lại lại vậy. Ủa ủa khoan, tôi ra. Cái gì vậy? Đen, đen, đỏ, đen, vàng. Đen, vàng, đen, đỏ, đen vàng, đen đỏ. Ok, đen vàng, đen đỏ, đen vàng, đen đỏ. Ok rồi. Đen nè. Ủa chết, tắt lộn. Đen nè, vàng nè. Đen nè. Đỏ nè. <laughs> Đen, vàng nè. Ờ đen, đỏ cái gì vậy đen đen đối đảo quá đen đỏ đen đen đen đỏ ôi chết cái đầu của con này phải thay bằng cục này mới đúng đấy cắn hai con mắt vô à sẽ con rắn mấy bạn ơi hoàn hảo luôn quá đơn giản đó bạn thấy không hoàn hảo rồi nha siro sáng đâu rồi đâu à, thế này này ơi hoàn hảo hoàn hảo luôn phải không ok vậy cũng được rồi Ê, đã mày thấy không? Siro của mình là ngang tài ngang sức chứ ai nói mình thua Siro đâu. Ok Rồi, tôi biết ai bị loại rồi, tôi biết ai bị loại rồi. Đâu? Mấy ông này coi ông Nhìn là biết ai bị loại luôn. Ủa đâu? Em thấy ông, ông, ông à? nào bị loại đâu? Ông ở đây à, nè, à? ông ở đây nè. Ông ở đây. Ông xây ông ông ông ông xây hình như ông xây không được ông tức quá ông xây tùm lum la luôn mọi người ơi ok rồi thanh niên này bị loại mất tiêu rồi bum bum ôi nổ banh càng nó càng khó ok Ui. gì đây vàng nè xanh vàng xanh lá cây đỏ xanh dương khó vậy khó vậy khó vậy cái này khó cái này nhìn nó hơi khó bạn ơi thật sự là có bạn mấy những bạn nào mà biêu giỏi bạn sẽ kiểu ôi nhìn đơn giản dễ sợ luôn mà mấy ông kêu khó nhưng đối với bọn mình là bọn mình thấy rất là khó mấy bạn ơi oh, ok như thế này ok ô hoàn hảo luôn trời quá đơn giản quá đơn giản ok rồi tiếp cái gì đây ui ui xây bình thuốc anh ơi chai nước chai nước chai nước cái này cao hai lóc đúng không hai lóc ok ồ cái này là phải cái này á anh không phải là chỉ có xây chính xác không đâu nha cái này còn phải xây nhanh nữa cơ em em thấy em em em để ý là ông nào mà xây em chậm là coi như là thua luôn anh ừ thua luôn mà kiểu đôi lúc mình chỉ cần mình ờ, sao ta đôi lúc mình gọi là mình xây nó không chính xác nhưng mà ừ, chỉ cần xây nhanh á nó cũng được tính điểm anh tại à, vì cái này là speed build Đúng rồi, ai là người build nhanh nhất Ok, Hơ, nhảy lên Ok Woo! Ui, Sido được hoàn hảo luôn hả? Gì cơ vậy? Ôi, ai thấy là trong trận này có nhiều ông bị lỗi lắm nè Ok, rồi hoàn hảo Đó, thấy không? Mình cũng bằng Sido rồi Ok Không gì đâu ông kia kìa Có à? nước nhưng mà không có bình Đâu, ông nào có nước mà không có bình đâu ở à đây gì vậy ông này ổng xây cái cái nước ra nhưng mà ổng chưa xây cái cái cái cái, cái vỏ bình mấy bạn ơi ô bên đây ông này em nghĩ là ông bên này bị loại nè anh ông bên này ông ông còn chưa kịp xây được nổi cái ờ, gì ta cái uh, gì cái ờ, nút cái nút chai nữa ok ừ đúng rồi, rồi. ông mắt để, để, để coi nào Bum. ông nào bị lỗi đây ông này rồi ông mắt ra bôi nè ừ, ok tiêu rồi. rồi ok đúng tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung hồng nè tím xanh vàng hồng tím xanh vàng hồng tím xanh vàng ok nhớ, nhớ, nhớ. người ta gọi là màu xanh chứ ai gọi màu vàng màu màu màu màu, màu lục ba hồng hồng màu lục nó dễ nhớ màu lục cho chị nhớ, ok hồng tím nè à, xanh nè vàng nè rồi bên ngoài đây hình như bên ngoài đây là hồng luôn đúng không hồng nè chết chết chết chết nhầm nhầm này bị đúng hoàn hảo wow, yes. ok wow. hy vọng là mình với siro sẽ đối đầu với nhau ở trận cuối bạn ơi ok để coi coi à, ui ồ xây cái cờ vua nha cái gì đây hình uh, bà hậu đúng không oh my god oh my god oh my god Oh my god, cái này nhìn hơi uh, hơi uh, hơi uh, gì ta, hơi rối não nha. Cái này cái này chắc em chắc em say theo những gì em nhớ thôi chứ em cũng không em cũng không nhớ rõ nữa rồi. Ừ, đúng theo như anh nhớ thôi. Khó quá. Khó vậy thôi. Ờ, hình như là cao lên thêm một lóc nữa thì phải. Thế này. Cố lên, cố lên Phong ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Không thể nào thua Siro màn một được. Ok á, Trong mình đặt ruột mà. No! Bánh mì đặt ruột 2 ngàn một ổ thiếu chỗ nào vậy ôi no no chết rồi rồi em thua rồi <laughs> để tôi à em xây thiếu trời thiếu bên dưới các bạn ơi 94 phần trăm 94 phần trăm rồi xong luôn rồi xong đi. luôn à, à, đi à. trời ơi trời ơi mấy bạn ơi màn một mà đã thua rồi ok bây giờ bây giờ mình sẽ có anh siro đấu với hai bạn fan kia nha các bạn nha để coi ai <laughs> người giành chiến thắng đây ok coi như là màn một mình thua thôi ok vẫn còn vẫn còn màn hai màn ba lận ok chỉ cần màn hai mình thắng là coi như là chúng ta sẽ hòa đấy để xem coi <laughs> liệu rằng là siro có xây thắng được à, hai bạn fan kia không nha các bạn nha mấy bạn nghĩ rằng là siro thắng được hay không đây <laughs> siro được top một hay không đây cái gì đâu bỏ bỏ cái lòng cái cái cái lòng đỏ vô ok đúng rồi rồi hoàn hảo hay quá rồi ơi hay quá hay quá rồi tiếp ai à ui em ghét nhất là mấy cái mà nó có nhiều màu quá đâu cao cao cao lục tím đúng không rô đang rô đang căng nè. não rô đang căng não để suy nghĩ các bạn ơi ok trời các bạn coi nè rô đang cố gắng xây nhanh hết mức có thể cố gắng rô có chuyện sai rồi rô yên tâm đi vẫn còn 20 giây lận cố gắng chậm mà chắc rồi bình tĩnh nha rô rồi thấy là rô rất là chuyên nghiệp nha rồi mình yes. rô uh. ôi hai ông bên đây Ui, xây... bị lại ông, ông kia cũng căng hai kia cũng phan phết hai ông bên đây cũng xây nhanh phết luôn á rô phải giỡn đâu nha hai ông bên đây nãy giờ cũng trăm phần trăm không nè wow. ôi căng thiệt căng hẳn nha kỳ này rô gặp đối thủ rồi ok để mình qua mình coi mấy ông bên đây coi mấy bạn bên đây xây cũng rất là nhanh luôn bạn ơi vừa nhanh mà còn vừa gọi là ở ờ, gì ta ờ, chính xác nữa sido kỳ này là hơi gặp nguy hiểm rồi đó nãy em nhìn em tưởng ừ. con cái con rùa rồi nhưng hóa ra cái này là con cá con này okay. có ốc sên con này có ốc sên ốc sên hay cá con cá con cá con cá okay. Oh my Ê. god Cái này là anh nhớ cái đá đỏ nha nhớ cái đá đỏ nè Ừ đây đây anh nhớ đá đỏ rồi Ui từ nãy giờ ba ông vẫn chưa ông nào bị lỗi các bạn ơi Vẫn bất phân thắng bại các bạn à Chưa biết ai thắng nữa Ôi trời Phải okay. nồi ba ông từ nãy giờ không ông nào thắng Ông nào thắng Ui. ông nào thua vậy Cái, này đầu xanh Cái đầu <laughs> cái này khó vậy Cho ba hai ba hai một vô Trời ơi cái này khó dễ sợ nữa bạn ơi bạn nhìn kìa Khó dễ sợ luôn mình Mấy bạn có thấy gì không Mình mới vừa bị rối não với hình này rồi đô hình như anh sẽ ngược rồi đô ơi Hình như anh sẽ ngược rồi đô ơi Ngược rồi cái tím cái tím ngược rồi cái tím ngược rồi Trời ơi chưa gì mà mấy ông bên đây sẽ xong rồi nè ru Phải Chưa gì mấy ông bên đây sẽ xong mất tiêu rồi Ghê như vậy Trời ơi bạn ơi à, cái này là hắc rồi bạn ơi Chưa ông rô ông còn chưa xây được một nửa nữa Mà bên đây mấy ông này mấy ông xây xong mất tiêu rồi Cái gì mà ghê vậy trời Ủa rồi Ủa? chết rồi rồi Ui, <laughs> đi rồi, rồi, rồi. rồi anh biết gì không em còn chưa kịp nhìn nữa là mấy ông đã xây xong rồi anh có khi nào mấy ông hát không trời ui mấy ông này xây ghê đấy à em còn chưa xong nhìn luôn anh đi rồi rồi xong rô banh sát cả bạn ơi mọc nhãn đã bị loại ba hai một bum vâng ô cái hình nó khó thiệt cái hình này đói não ờ, thiệt cái hình này khó thiệt ok bạn ơi thôi không sao nói chung là là màn một á là anh rô cũng đã thắng mình rồi thì coi như là dù là anh rô không được top 1 nhưng anh rô vẫn là người giành thắng giành giành chiến thắng nha các bạn nha trời ơi bạn coi mấy ông này say nè ôi ôi rồi cẩn thận vai hao nó say căng thẳng vai hai ông say kiểu là căng dễ sợ không biết ông nào thắng luôn anh căng dễ sợ ui ông bên này cũng say sao nhanh vậy sợi em cứ tưởng là em say đỉnh rồi chứ ai vậy mấy ông này còn đỉnh hơn em nữa rồi wow. cái não to nữa ba trời cái này phải nhớ phải nhớ phải nhanh nữa cơ toàn một trăm phần trăm không luôn á thôi thôi nói chung là đừng quan tâm mấy ông này nữa mấy ông này là thuộc dạng bờ gồ quá các bạn ơi thôi chúng ta cùng nhau thi đấu tiếp nha let's go màn hai bắt đầu rồi ok bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu màn hai nha và màn này phong cận sẽ phục thù mình sẽ Ủa, phục thù năm người ấy năm người thôi được rồi cần gì đâu thì màn này là em sẽ phục thù phục phục phục thù quá em chỉ cần gọi là thắng đô màn này nữa là coi như là là gì ta em sẽ dành à, à, gì ta em à. gì em sẽ hồi à mà chơi là không nhường nghe đô chơi là cấm nhường nha em ghét ai nhường em lắm Trời ơi, ai chơi nhường nữa trời Ta chơi, nó phải chơi win chứ ai chơi nhường trời Em là em ghét chơi nhường á má Rô rồi Lỡ đâu Rô nghĩ là trời ơi, thôi em mình à, nhường cho nó giận rồi Không được nha, em ghét nhường á má Anh nhường là em giận anh á, không được nhường nghe chưa Ok Ok, không nhường đúng không? Ừ, không nhường em là em ghét nhường nhường là một sự xúc phạm anh hiểu không ok ok luôn vậy ok xong ủa gì nhanh vậy để tí chưa gì sắp vậy ok rồi <laughs> hoàn hảo đấy mày thấy không đó mình mặc dù là mình không xây nhanh nhưng mà mình xây rất là chính xác này hiểu không đấy ông kia bị bị lại nè con cho bị bị lại nè con cho bị lại nè đây em à, em nghi là Nhất. ông bên kia nè ông bên này nè ông bên này ông không bên hình không không mà nào xây đúng hết không phải là ừ. xây đúng hết có mỏ bên đây nè có mỏ bên đây xây gần đúng này hình như là có hỏi mỗi là hai anh em mình xây đúng thôi rồi ok đấy phong cận là cũng hoàn hảo nha phải dạng vừa đâu vừa vừa vừa vừa, vừa đâu ok đây là ông này thằng nào bị bị bay bị bay đây ông nào bay đây thôi không sao rồi rồi em nói đâu nghe nè mình thà rằng là mình à, ai à ông nào bị lại vậy à? ôi à, ông bên này ông bị lại sai ủa hai ông ba ông xây giống nhau mà sao thì ông này bị lại à tại ông này xây ờ, xấu nhất ok ui, ui. ôi rồi anh biết gì ông em cảm giác mình thật may mắn khi mình không gặp lại mấy ông hồi nãy ừ đúng rồi mấy ông hồi nãy xây đỉnh với nồi á mình nên cảm thấy may mắn gì điều đó đi anh mình mà gặp lại mấy ông hồi nãy là mình thua chắc luôn á ok không nhớ chưa không nhớ chưa không nhớ hình chưa hình như là em cũng nhớ sơ sơ à chứ cũng chưa nhớ lắm rồi tại vì em lo nói chuyện, em lo bình luận các bạn biết không? Khi mà chúng ta quay video chúng ta vừa bình luận mà chúng ta vừa say vừa chơi game các bạn thì chúng ta sẽ bị gọi là bị một cái tình trạng là chúng ta sẽ dễ rất là dễ quên. Đấy, cho nên là mấy bạn Đúng rồi. Mấy bạn phải hiểu cho bọn mình hiểu không? Chứ không phải là bọn mình gọi là sẽ dở đâu. Đó, ờ, hoàn hảo quá, à. Phong ơi. Hoàn hảo luôn à, ghê không? Ấy. Nhìn không ghê kìa, nhìn không ghê kìa, nhìn không ghê kìa. Ê sao cái ông màu đen em thấy ông đứng hình rồi anh? rồi xong đứng rồi đứng lên là đứng lên rồi rồi xong, xong luôn chơi cái trò chụp hình lại xong rồi uh, nhìn hình bill à ừ đúng rồi ừ đúng rồi ha sao mình không nghĩ đến chuyện sẽ có những thanh niên chơi trò chụp hình lại ta ở nhưng mà thôi kệ nói chung á là hiện tại là mình mình vẫn mình với rô vẫn đang dẫn đầu ok rồi ender san nó bị uh, loại rồi bạn ơi bum bum rồi ok ông kia ông kia dễ lại lắm ông kia dễ lại lắm ông kia ừ. không hỏi ơi lại con chim này ok ồ oh, con chim à hồi nãy mình mình gọi là mình đã có lần mình chơi con mình chơi à, mình xây con chim này và mình đã xây sai bạn ơi nhưng lần này mình sẽ rút kinh nghiệm mình sẽ không để cho xây sai đâu lần này mình sẽ rút kinh nghiệm mấy bạn ạ ủa sao điên quá đây ủa sao điên quá đây ủa kìa ủa sao điên đâu ơi tự trong một phút em lại em lại quên mất con chim này xây sao luôn copy copy copy copy quanh copy quanh ủa không em không copy em là con người sống thật thà em không bao giờ chơi copy Vậy đúng không? Ủa, khoan từ. Cái hình tam giác trên đầu, trên đầu còn thêm một cái đỉnh nhọn nữa. Ủa? Ừ, đúng rồi. Còn sai. Ủa kìa. Ủa? Gì kìa? Ủa? Chết rồi bạn ơi. Trời ơi, mình mình sai sai rồi. Trời ơi trời. Ủa? Không đúng bao nhiêu phần trăm vậy? Không đúng bao nhiêu phần trăm vậy? Em không biết nhưng mà em nghĩ là em vẫn vẫn thắng được ông bên này. Chắc chắn. Vẫn thắng. 55% cái đầu hồng 55% ít vậy. Đừng nói thua nha. Ừ. lại thua luôn hai trận liên tiếp luôn mấy bạn ơi trời ơi chẳng lẽ là lời quyền nói đúng sao chỉ cần có siro vào là phong sẽ thua trời ơi là trời không sao bây giờ mình sẽ coi siro siro gì siro solo với ông bên đây coi ông nào giành top 1 nha Ok bạn ơi thì coi như là mình đã thua <laughs> Siro rồi đó bạn Mình đã thua Siro mất tiêu rồi Nhưng mà không sao bây giờ mình sẽ ngồi coi Siro thi đấu với ông bên kia Coi ông nào sẽ giành được top 1 Ê, sao ông bên kia À ông bên kia ông ông nhìn đâu ông copy đâu chơi chơi kỳ chơi copy bạn ok chơi copy hả ừ chơi copy quay qua nhìn anh em mới thấy ổng quay ổng nhìn anh trời ơi không thường mấy ông copy xây chậm lắm sao không nhanh được đâu Ê anh ơi đúng hả trăm phần trăm như vậy đúng trăm phần trăm mà trăm phần trăm rồi nè ồ ghê ghê ghê ghê rồi rô top một rồi Ôi, ông chơi đây, copy ông bên đây xây thiếu rồi ông bên này xây thiếu rồi rô top một rồi các bạn ơi nhưng mà phong vẫn thua luôn à, à, à, à. thôi mà không sao no. nói chung á là mình đã từng chơi game này rô rồi lần trước mình thắng rô lần này mình thua rô á thì coi như là hồi đấy hồi vâng. thôi thôi tao sẽ trả thù okay. không tao sẽ tao mày sẽ làm một trận chung kết siro đã giành được uh, top 1 trận này nha bạn nha